Xin chào các bạn nhé Lại là mình đây Mình là Vũ Flirt Thì hôm nay trong video này ấy, Mình à, sẽ chia sẻ đến à, các bạn một cái về cái cách mà kiểm tra người mà đã đăng ký cái kênh youtube của bạn ấy Theo tuần này Theo tháng này Theo năm này Hoặc là toàn bộ cái thời gian đó này thì Để thực hiện điều đó thì à, mình thực hiện như sau nhất các bạn vào Google rồi nhá Google Chrome nhá các bạn vào kênh YouTube nhá trên góc phải màn hình này các bạn nhấn đến YouTube Studio Studio đấy sau đó các bạn à, đây này các bạn hướng đến cái cùng bên góc phải này thì các bạn hướng đến người đăng ký kênh gần đây này đấy các bạn nhấn vào từ từ à, các bạn nhấn vào từ xem tất cả nhé thì ở đây này nó hiện tại này nó đang mặc định là 90 ngày nhá. 90 ngày Đấy. tức là nó kể từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 11 tháng 3 đấy thì đó là những người sẽ đăng ký kênh của bạn thì à, bạn muốn à, kiểm tra theo tuần ấy thì các bạn ví dụ các bạn kiểm tra theo tuần đúng không đấy kiểm tra theo tuần nhá bạn có thể chỉnh sửa nhá hoặc theo theo 28 ngày theo 90 ngày theo một năm gì này thì là các bạn chỉnh sửa nhá thì ở đây thì các bạn à, có thể điều chỉnh được điều chỉnh được ngày à, cái ngày này các bạn sẽ tìm được cái theo theo cái kiểu theo thứ tự theo kiểu nào ấy như theo kiểu từ à, từ ngày gần nhất và trở lại các cái ngày trở lại các cái ngày à, về trước ấy hoặc là theo cái kiểu là từ các cái ngày về trước đến ngày đến cái ngày gần nhất đấy nhá đấy. thì ở đây là các bạn sẽ tiếp tục các bạn có thể kiểm tra được cái ngày đăng ký rồi nhá và cái, cái số người đăng ký của cái, cái kênh mà đã đăng ký kênh của bạn này này Đấy. và các bạn có thể nhấn được ờ, cái lúc bạn mà thấy ai mà bạn đăng ký hay không ấy, bạn muốn đăng ký thì các bạn cứ nhấn từ đăng ký rồi nhá hoặc hủy đăng ký thì các bạn ờ, cứ kích thôi nhá thì ở đây thì nó mặc định là sẽ hiển thị được 10 kết quả 10 kết quả thôi thì các bạn có thể ừ, hiển thị được 30 kết quả chẳng hạn đấy các bạn điều chỉnh thôi đây thì cái video của mình hôm nay nó chỉ ờ, ngắn như thế thôi thì mình ờ, ờ, chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ nhé và có gì thì hãy ủng hộ kênh của mình thì mình cùng phát triển nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn